Bom Sa Hoàng được thiết kế và thử nghiệm vào ngày 30 tháng 10 năm 1961. Liên Xô đã tiến hành thử nghiệm vụ nổ hạt nhân khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, vụ khai hỏa vũ khí mạnh mẽ nhất và có tính hủy diệt lớn nhất từng được con người chế tạo, đó là bom Hydroan 602, hay còn gọi là bom Sa Hoàng, bom mẹ, bom của các loại bom. Quả bom này có đương lượng nổ 50 megaton, với sức công phá gấp 1.500 lần sức mạnh của hai quả bom nguyên tử từng bị Mỹ thả xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản năm 1954 trong Thế chiến II. Một sự công phá hết sức khủng khiếp, không có một ngôn từ nào có thể mô tả được nỗi kinh hoàng của nó. Bom sa hoàng có khả năng thiêu hủy mọi thứ trong bán kính khoảng 100 km và làm vỡ cả cửa kính ở những nơi cách đó hơn 1.000 km. Thật sự vô cùng khủng khiếp, quả bom, cân nặng 27 tấn, Chiều dài 8m và đường kính 2m nó khiến chiếc Tu 95V chở nó phải tháo bỏ các cửa khoang bom và thùng nhiên liệu trong thân. Để phòng mọi sự cố xảy ra và để đảm bảo an toàn cho chiếc máy bay ném bom và máy bay quan sát, hai chiếc máy bay này phải có thời gian bay và khoảng cách 50 km trước khi vụ nổ hạt nhân xảy ra nhằm đảm bảo cơ trưởng cùng phi hành đoàn có thể an toàn trong vụ thử nghiệm. Quả bom được thả từ độ cao 10 km, dự định nổ ở độ cao 4 km trên mặt đất. Khi quả bom được kích nổ, nó tạo ra một quả cầu lửa chạm tới mặt đất, có thể được nhìn thấy và cảm thấy từ khoảng cách 1.000 km. Sức nóng của vụ nổ có thể gây bỏng độ 3 khi ở khoảng cách 100 km. Đám mây hình nấm sau đó cao khoảng 64 km và rộng tới 40 km. Từ vụ nổ có thể hội tụ khí quyển gây ra thiệt hại ở khoảng cách lên tới 1.000 km. Sóng địa chấn do vụ nổ gây là hết sức khủng khiếp. Bom ba là vụ nổ mạnh nhất từng được sử dụng trong suốt lịch sử loài người nghiên cứu và thử nghiệm bom nguyên tử, vũ khí hạt nhân. Kích thước và trọng lượng của nó khiến biến bom ba thành nỗi khiếp sợ và nỗi kinh hoàng của nhân loại. Tại địa điểm mục tiêu được quy định đã hình thành một quả cầu lửa đường kính gần 10 km phía trên bề mặt trái đất mà có thể quan sát được từ khắp các phía ở khoảng cách 1.000 km. 60 năm kể từ sự kiện trên, bom sa hoàng đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc chạy đua vũ khí hủy diệt. Theo báo Anh The Sun, trong trường hợp bom sa hoàng được kích nổ ở thủ đô London, ước tính khoảng 5,8 triệu người sẽ thiệt mạng đây là ước tính dựa trên một công cụ tính toán sức hủy diệt của bom nguyên tử do nhà sử học hạt nhân Alex Elstein phát triển. Bán kính quả cầu lửa lan rộng tới 5 km kể từ tâm vụ nổ tại cung điện Westminster. Tất cả những người ở trong phạm vi này sẽ bốc hơi ngay tức khắc. Các khu vực nằm trong bán kính từ 5-13 km sẽ chịu thiệt hại nặng, phá hủy hầu hết các tòa nhà cao tầng và gây thương vong lớn. Ở bán kính 50 km tính từ cung điện Westminster, người dân Anh sẽ cảm nhận rõ ảnh hưởng từ vụ nổ gây bỏng nặng và vỡ tan các cửa kính. Theo tính toán, phóng xạ lan tỏa từ bom sa hoàng bao phủ khu vực cách tâm vụ nổ khoảng 60 km, gây ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe con người. May mắn là dù có sức hủy diệt khủng khiếp, bom sa hoàng không phù hợp để sử dụng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân do có kích thước quá lớn và quá nặng nề. Quả bom nặng tới 27 tấn và dài 8 mét. Ngày nay, các đầu đạn hạt nhân gắn trên tên lửa có sức hủy diệt kém hơn, nhưng có thể khai hỏa với số lượng lớn. Vụ thử bom Sa Hoàng được coi là bước ngoặt trong chiến tranh lạnh, khiến các cường quốc ký hiệp ước quốc tế về cấm thử vũ khí hạt nhân trên mặt đất. Cảm ơn quý vị đã xem video này. Chúc quý vị cùng gia đình sức khỏe, bình an và hạnh phúc, quý vị thương mến. Hãy ủng hộ và đăng ký kênh vào web 24. Trân trọng và cảm ơn, thân ái và hẹn gặp lại.